안녕하세요 꾸기입니다 어, 참으로 안타깝게도 지금 방송 어, 카메라에 문제가 생기는 바람에 지금 현재 재밌게 놀았던 영상들이 모두 음성이 안 나오게 됐습니다 진짜 안타깝습니다 재밌게 놀아가지고 재밌었는데 여러분들 양해 많이 해주시고요 음성 나오는 부분을 최대한 살려서 여러분들께 제공해 드리도록 하겠습니다 얘들아 오빠 배고파 에이 뭔데 너 뭐, 뭐, 먹, 뭐 먹을까? món Dạ bà chịu có gì? Có nhiều đồ ăn lắm Phật ơi. Đồ ăn? Nhiều. Nhiều. Nhiều hả? Nè. Ok. 가자, đi thôi. Nè. 얘는 또, 또 자요, 또 자. 또 자. 오케이. 잘하자. 어. 어, 다 왔다. 여기가 바치우 시장입니다. 예전에 한번 와봤는데 진짜 엄청 큰 시장이더라고요 Trời ơi, đây tiền vàng nhiều nhiều nè Ha, đẹp trai ở đây mà Không phải đẹp trai Em nói là cái này nè 아. 고, 고. 야, 진짜 오랜만에 온다. 저 코로나 딱 시작될 때 이곳을 왔거든요. 시작하자마자 그리고 나서 처음 오는 겁니다 뭐 변한 건 없겠지만 아, 써. Ờ, cái này ngon mà 써. Ăn thì mua đi Cái này là me chua cô Ngon hả? Cái này bán sao? 저걸 제가 먹어봤, 먹어봤거든요 이거 엄청 줘요 이 조리 방법이 다양하구나. mình đi mua này 아 예전에 여기서 먹었었는데 여기서 em suốt ngày là mua về ở Hả? đây Ở đây. ăn ở đây ờ, ba năm trước đen ở đây ồ ăn ăn ở đây à cái gì ờ, mì mì hả ờ, rất ngon à phở phở hả? ờ, rất vậy là ngon ông ba đi cái- đi chợ bà chịu luôn Ừ, nhưng mà ba năm trước corona mà ờ, corona bắt đầu anh đến ở đây ồ em chưa biết em chưa chưa em đến đây lần đầu ủa vậy là ông ba phải nhưng mà em là người Việt Nam Ủa, người Việt chị ở Nam đây luôn mà hả chị không tới đây hả chị không bây giờ đi chợ đâu chị Vậy hả? mua đồ ờ, chị mua đồ là chị toàn mua ở siêu thị không mà vậy là ông ba phải dẫn tụi em đi <laughs> 오케이 안 가이드 어, 변한 건 없고요 어, 뭐 예전 그대로 어, 유지가 되어 있는 것 같습니다 어, 단지 그때보다 사람이 조금 준거 예. em muốn gì cái xèo á ờ bánh xèo hả thôi mấy bánh xèo ăn sáng ờ nó béo lắm 배우 컴싸우만 có sao ông ba mập xấu béo xấu xấu lắm con gái không được béo đúng rồi vì thế, muốn làm gì? Ba muốn ăn gì? Ăn món tất cả Em cũng vậy, biết tu ừ. Ba ăn cuốn mắm chưa? mắm hả? Mắm? mắm, Ở đâu, ở đâu, ở đâu? À, đi, đi, đi, ăn lại đi Lấy <laughs> ba gói đi em Bún mắm, ba ăn bún mắm không? Ừ ở đây hả quay nhà tôm hay gì 괜찮아 컴싸 괜찮아요 어. cái gì lâu 우리 다 똑같은 거 시켰어요. 예. 예, 맘또? không phải mắm me 맘? mắm chết mắm thôi bún mắm ờ, thêm sim mắm tôm không mắm tôm khác mà chị đấy là sim xem á thì nó cũng là như là mắm thôi vậy em đã thôi lấy chị xuống thì lấy ha ban trời rồi trả tiền này trả một chút quay lại lấy ờ. phải rồi thảo ờ, ơi bạn đi ừ. không phải đâu cái này là ở đâu nào không phải không phải mà cái này là chị chị giờ giờ cái miếng mình kia 야 제대로 집었어 응원과 너무 맛있습니다 여러분 와 오징어도 실하게 들어가 있네요 이거 제가 한입 한입 비어 물은 거거든요 베트남 시장에서 이렇게 먹는 거는 소음이 진짜 심해요 뭐 물론 어, 여느 시장이나 다 똑같습니다 어, 위생도 어느 정도 감안해야 되고 한국도 마찬가지고요 먹다가 이렇게 뭐, 뭐 이런 거 뭐 제가 저는 이런 거 안 먹, 안 먹는데 이런 거는 그냥 깡바닥에버리면은한 번에 다 치웁니다 얘들 정신없이 먹기, 먹기만 하네 배고팠나 봐제 입맛에 맛없으면 맛있다고 말 못합니다 네 맛있네요 안 헬로이 맛있어요? 아 cái này một cây bao nhiêu tiền ạ? này cô bao nhiêu cô 55 ngàn em À, một cây 50 này, 50 năm. 55 또, 또, 또. no quá opa no 아, 배불러, 오빠도. 배불러 어, 오빠도 배불러. 리안, 네 너, 너, 배불러요. 배불러요 어, 너무. 배불러요 어, 잘하네. 하. 잘해. 또? Noi tốt Cái bút lời ồ Cái bút lời Chắc chắn rồi Cho tiền Chị ơi tính tiền mốt ngàn Nóng quá em sợ quá Anh sợ Anh, anh cũng sợ 아, 잘 먹었습니다. Em nói tiếng Hàn 배불러요 배불러요 나도 배불러요 네 phải ha chúng ta chúng ta xem ờ, quay youtube thế này à biết biết không biết anh muốn hả ừ, cái này bao nhiêu một cây bao nhiêu cái, này hay là cái này cái này ờ này đúng rồi cái nào em cái to to này hả dạ sáu chục sáu mươi một cây một cây cái này cái này cái này cái này không ừ. cái này 120 120 100 100 cái này 100 dạ. cái này 120 cái này 120 cái này 100 cái này hai cây hai cây à. cái này lấy không? 뭐, hai cây 아 이걸 왜 사냐면은요 어, 저희 사무실 그리고 어, 위에 형님들 사무실에 오시는 손님들에게 사탕 하나씩 이렇게 드릴 수 있는 예, 그런 공간을 조금 해보려고 합니다. 짠! <laughs> 짠! 짠! 이것들이 진짜 네, 뭐 감사합니다. 컴파이 계산하라고. 뭘감사합니다 감사합니다는. Hai cái em của em của Hạ. 이것들이. 아, 뭐 잠깐만. 감사합니다. 저희. xin cảm ơn Ôi, cảm ơn cái này mua một chút xíu một chút xíu ờ bao nhiêu một ký vậy cô trăm một trăm một ký một trăm hả ờ một ký một trăm ok mình mua một ký hả à, một ký 저 눈 뭐지? cái này 35 ngàn nữa tại sao em xem ăn hả? 감사합니다 Thả cha Thả cha Đẹp 5 răng hay 3 răng tương Quá 너네가 찾는 거 이런 거 아니야? mà tốt tốt Tập em 3 răng là được rồi nè cái này tốt Mong, cái, oppa cái nào bây giờ? Tất cả không được. Tại sao? Đẹp mà, tất cả đẹp mà Em hỏi là cái nào, một màu À, nào á, màu anh. color Cái này, cái này. Đẹp hơn hả? Màu hồng hả? À. Em không thích pink Không chị <laughs> từ từ từ từ <laughs> Hay là cái này được không? Cái này hả? À, cái này. À, xem xem uh, Samsung Note 10 Lite nè 다 샀어? hết rồi hả? 아, 저, 저, 타 그냥 빨리빨리 자 저희는 이제 회사로 가겠습니다 이따 뵐게요 다음 영상에서 뵙겠습니다 <laughs> 빠이빠이